감사합니다. 아, Ở đâu? Kia ở đâu? kia mà cái hộ anh có cổ nuôi thật à? Hay là giả đấy? Anh không thật mà Anh không thật mà À đây rồi Không giả mà trông như thật vậy Shoo shoo to Sancho, Sancho. Shoo shoo. さ前だけ見つめてこの星を守るために受け継いできた秘密の力3つの心を合わせたら信じ